à dạ em ờ, xin chào ờ, chị hồng vân anh quyền linh ờ, và anh bên kia tường hoa ạ à kính chào quý vị khán giả em tên là trần thảo linh à hiện tại em đang công tác và làm việc tại cần thơ em là người gốc cà mau ạ công việc của em hiện tại là à, giáo viên dạy múa ạ mà dạy là mầm non hay là trung dạ, học hay em là... dạy câu đẳng ạ em dạy cho các bạn học sinh lớn học trung cấp ạ rồi mời bạn trai em chào anh quyền linh chào chị hồng vân và dạ, chào, chào bạn gái bên kia Dạ. chào toàn thể quý vị khán giả tên là Nguyễn Nam ờ, sinh năm 1982 nghề nghiệp kinh doanh là cũng ở Cần Thơ luôn dạ. là kinh doanh về gì dạ em ờ, cho thuê nhà trọ với cho thuê xe Honda rồi xong luôn à, vậy bữa nào xuống em cho anh mượn nha ừ, cho mượn miễn phí <laughs> cảm ơn em bữa trước em có coi anh đóng cái phim gì mà lúc đó đẹp trai lắm anh tóc ờ, đóng thợ sửa cơ khí đó lúc trước đẹp trai hả còn lúc này sao còn lúc này sao lúc này cũng phong độ à, được rồi em giới thiệu về mình đi à, dạ em điểm ờ, mạnh điểm yếu dạ vâng ạ dạ điểm mạnh điểm yếu của em á là điểm mạnh của em á là em yêu thích nghệ thuật em chuyên về nghệ thuật là nhiều ạ em ờ, có thể nấu ăn yêu thích con nít còn điểm yếu của em á thì em hơi là nóng tính ít nói nha chị của em em múa gì múa đương đại hay là à, múa dạ em hả? là giáo viên dạy múa dân gian ạ à, múa dân, dân gian dân tộc à. ừ, ừ, ừ, ừ. em trai em dạ. điểm mạnh điểm yếu thế nào nói cho đàn gái biết đi dạ ưu điểm em thì à, nấu ăn ngon ừ. ờ, thể thao không có hút thuốc không có ăn nhậu chỉ lo ra làm thôi rồi em sao tình duyên sao được mấy mối tình à, em có hai mối tình không chính thức ạ ừ. chia chia tay mối tình thứ nhì bao ừ. lâu rồi dạ cũng uh, chắc cũng khoảng được gần nửa năm ạ còn đàn trai em có mấy mối tình rồi dạ cũng hai mối tình năm ờ, hai mươi bảy tuổi mới biết yêu anh hai bảy ghê dạ, hả? hồi đó em ờ, nhát lắm dạ, quen nhau được một năm mà chia tay mối tình thứ hai thì ờ, cũng chia tay được 2 năm rồi lý do chia tay là gì em dạ mối tình đầu là do người đó ờ, ham tiền quá dơi mà lúc đó thì em cũng khó khăn đó à. mối tình thứ hai do ghen bóng ghen gió với lại là lập trường không có vững đó rồi cũng chia tay dạ em em làm nghệ thuật thì em có kén chọn cái người bạn đời của mình không anh ấy phải là uh, cầu tiến biết làm ăn chẳng hạn nếu mà không được công việc nhà nước như em á, thì cũng phải biết làm ăn biết tự lập à, thương yêu kính trên nhường dưới bên đó là dư luôn rồi đó dạ còn ngoại hình thì sao dạ ngoại hình á em à, à, có hói một chút cũng không sao hói chút cũng dạ. sao phải cái này được nè dạ. cái này được đó nha chăm chế được ừ, hói nhiều à, nhưng mà anh ấy phải à, cao hơn em một cái đầu lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng ạ à. Ồ, em cao mét nhiêu? Dạ em cao 1m6 Anh ấy cao nhiêu vậy anh ấy cao ơi? Cao 1m6 Dạ cao mét 78 chứ Wow, rồi dương cái đầu rưỡi rồi em ơi Trời, ngon lành Ừ, ngon lành liền Dạ Được để tôi qua tôi coi đàn gái sao mà... Em chào anh uh, Dễ thương ha Dạ, <laughs> cảm ơn anh ừ. Những điều gì mà em không thích nhất ở đàn ông em gái? thiếu rõ ràng trong ờ, cách ờ, cư xử ờ, giữa người với người hoặc là trong chuyện tình cảm anh là anh em là em dạ đúng em gái mưa là em gái mưa dạ không hề không thể em không chấp nhận em gái mưa gái mưa cái luôn. mưa với mây dạ. cái gì mưa em gái mưa lâm đâm được không dạ không luôn quan điểm của em là không có mưa gió là không có cái gì hết trơn không mưa gió gì cả mệt mỏi ừ biết đâu quay em gái xong thôi ơi dễ thương quá dạ em ơi dạ. đàn trai hơi bị hơi bị ghê đó nha chị nói em biết trước vậy đó chị thấy giỏi trái cây là chị thấy lời rồi em không thích uh, người phụ nữ ở cái điều gì em không thích là ăn chơi với ờ, lăng nhăng có ăn chơi không dạ không có lăng nhăng không dạ càng không dễ gì tại vì bên đây người ta đã không chịu em gái mưa là biết người ta không bao giờ có dạ. ăn trai mưa rồi rồi có bộ ok đó hỏi người thân đi bạn tu chí làm ăn nè đúng Được. không dạ đó bây giờ em đi với ai nè dạ em đi với chị họ em ạ chị họ chị... dạ xin chào anh quyền linh xin chào chị hồng vân chào bên nhà trai và tất cả các bạn khán giả em là bảo ngọc chị họ của thảo linh thì em thấy là cái anh bên đây về ngoại hình tướng tá ngon lành tính tình thì thật thà đặc biệt là anh thì chuẩn bị trái cây còn bên đây thì bánh là rất là hợp với nhau có bánh và có trái em với linh chơi chung với nhau từ nhỏ thì thảo linh thuộc thoại là người phụ nữ rất là hiếm có thời buổi này á dù là làm nghệ thuật nhưng mà lại rất là giản dị và ra đường thì không có biết tha son chét phấn gì trơn á nấu ăn ngon và giỏi việc nhà gọn gàng ngăn nắp lắm nên anh yên tâm bạn đi với ai dạ em đi với em dạ là nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân với uh, tất cả mọi tổ chức và bên đàn gái của ảnh tính anh Nam là người tốt à, cực kỳ giỏi việc nấu ăn và việc nhà à, kinh doanh rất là giỏi thì cho em xin nói về bạn gái bên này nói với anh Nam là em thì đối với em thì được anh cứ mở nắp anh cứ mở nắp lộng mở cái màn <laughs> mở cái màn ra xem đi nếu mà được thì mình thử cho nhau một cơ hội tìm hiểu dạ, nam có làm nghệ thuật không em dạ có anh Đâu ngày xưa gì? cũng ờ, anh cũng có đi đóng phim á trời ơi đóng mấy vai phụ không anh đóng phim rồi đó hả dạ đóng phim gì ờ, phim vượt qua nỗi đau với ờ, dốc sinh tồn dữ vậy hả đóng vai gì vai sao đen vai sao đen đó vai thợ mộc và báo nữa chút mở mở rào ra em diễn ờ, đại ca xã hội đen cho bên gái cô dạ Giúp em thích diễn tình cảm hơn anh ơi bên kia múa bên đây đóng phim trời ơi ngon lành tôi mở rào liền đi ha rồi tặng quà tặng quà trời dạ em chào anh ạ à. anh không nhắc là em quên không nhắc quên nữa anh có món quà tặng em dạ em cảm ơn em quà gì quà gì nói cho bạn gái biết đi em à, là mỹ phẩm là bánh này là do tại tay em làm rồi cảm ơn em à, thấy anh sao dạ à, thì à, rất là ổn định Về ngoài cũng ưa nhìn dễ thương còn anh nhìn em là như thế nào thấy em cũng hiền dễ thương dạ em cảm ơn à em có một câu hỏi như thế này nếu mà em không được như người chị họ của em tại vì chị họ của em yêu thương em á thì nói là như vậy mà em không được như vậy thì anh có thất vọng không thôi cũng không thất vọng gì bây giờ nè bạn dạ. này chắc cũng không có, ờ, có mạnh tay mạnh chân được đâu yếu quá dạ mình phải mạnh mẽ luôn đóng vai đại ca sao giờ anh thử một đoạn nha đó là quýnh lộn bị người ta quýnh không không bây giờ thử diễn đại ca nào bước tới nè nói cho cô biết nha cô mà không trả chiều nay trả tiền cho tôi đó trả tiền hụi cho tôi đó nhốt cô vô nhà nghỉ đó coi như anh đầu diễn nè chuẩn bị máy quay bắt đầu rồi ờ, tiền em thiếu anh rồi em tính sao dạ từ từ em trả được không anh từ từ là bao lâu thì anh biết từ từ là từ từ rồi đó Em hẹn là bây giờ 5 ngày 10 ngày vậy đi rồi tới đó thì tính tiếp Thôi, không có em miếng từ từ à từ từ anh anh bỏ cho em nấu cháo cho nhự bây giờ bây giờ tỷ dụ không có tiền là sao con em hỏi lỡ em không có tiền giờ em muốn từ từ để không có tiền á thì về nhà ha. giúp việc nhà cho anh trừ tiền vậy ha <laughs> đặt hẳn vấn đề luôn dạ rồi về anh về nha rồi về anh về nha trời ơi rồi nợ ai đâu trả trời <laughs> bác làm trừ tiền được à em múa một đoạn nào đó đúng rồi dạ. giới thiệu bạn trai biết tài năng của mình dạ vâng em cũng muốn uh, xin tặng chương trình cũng như anh chị mc và bạn nam một uh, uh, điệu múa nhẹ nhàng về uh, quê hương ạ bé giống hành thúy em xin cảm ơn ạ à. ủa vậy thôi đó dạ tại vì một phần em cũng mang về con gót rất là khó di chuyển rồi kế hoạch sao sinh con sao Dạ em thích ờ, một trai một gái chị Em là cực kỳ thương con nít luôn ờ, Ở sớm anh cũng thích con nít lắm hay dạ. chơi với mấy đứa nít Buổi tối thì em cũng có ờ, dạy thêm Nhưng dạy full tuần luôn dạ. Nếu thí dụ như hẹn hò thì anh có ờ, chờ được không? Chờ lần tháng gặp nhau mấy lần kiểu như là cũng có giờ kiểu như buổi tối á thì em dạy từ sáu giờ đến bảy rưỡi thì sau đó thì vẫn có thể hẹn à, giờ đó thì cũng rảnh dạ anh có muốn hỏi gì thêm em không ừ, được em à, được để tao rút bấm chuẩn bị sẵn sàng sau 3 tiếng đếm 3 2 1 Hết thời gian anh xin lỗi em dạ không sao ạ tại sao em lại không bấm dạ em thấy ờ, chưa có rung động đã chương trình đã nói rồi phải rung động mới bấm còn không rung động hãy nhường cơ hội cho người khác cảm ơn em ờ, đã tham gia chương trình mong rằng hai đứa sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha